Xin kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi bản tin cập nhật về cơn bão số 3 của Đài truyền hình Việt Nam. Như vậy là theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thì tâm bão số 3 đã chính thức đổ bộ vào địa phận tỉnh Quảng Ninh trong khoảng thời gian từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút tối hôm nay. Và ngay sau đây, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về diễn biến của cơn bão này. Xin mời chị Thúy Quỳnh. Chào anh Kỳ Vọng và xin kính chào quý vị khán giả. Lúc này những vùng mây dày của bão đã trầm sâu vào khu vực đất liền và trùm kín lấy Bắc Bộ. Ngoài trời thủ đô Hà Nội mưa bão đang ngày càng lớn, ờ, gió rít mạnh vào khoảng cấp 6. Cùng với Hà Nội thì rất nhiều tỉnh thành khác ở Đông Bắc Bộ mưa cũng khá lớn. Đặc biệt là ở đảo Cô Tô thì lượng mưa liên tục trong vòng 12 tiếng đã lên tới là 111 mm. Với phạm vi rộng của cơn bão số 3, đêm nay nó sẽ tiếp tục gây gió mạnh cho cả đất liền và trên biển. Đối với khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn hay Cát Hải thì còn có gió mạnh tới cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, cấp 13, sóng cao từ 5 đến 6 mét, biển động rất mạnh. Trên đất liền các tỉnh như là Hải Phòng, Lạng Sơn, và cả Bắc Giang thì gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật tới cấp 9, cấp 10. Riêng Quảng Ninh thì gió có thể mạnh tới cấp 9, cấp 10 và giật cấp 11, cấp 12. Những nơi khác ở Đông Bắc Bộ cũng sẽ mạnh là cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Ngoài gió mạnh, mưa cũng tăng lên và dồn dập nhất trong đêm nay sang tới ngày mai với tổng lượng mưa phổ biến là từ 100 đến 200 mm. Còn trọng tâm mưa là khu Đông Bắc, phía Bắc Đồng Bằng và Trung Du có thể lên tới 200 đến 300 mm. Mưa lớn cũng sẽ tạo ra một đợt lũ trên hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình với biên độ lũ lên cao là từ 2 cho đến 7 mét. Đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái và cả sông Lục Nam à, tại Lục Nam có thể vượt mức báo động 3. Các tỉnh thành vùng núi như là Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng và Tuyên Quang thì cần phải đề phòng với nguy cơ lũ quét hay sạt lở đất. Còn đối với những khu đô thị đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội, cần phải đề phòng về tình hình ngập úng. Và bản tin ngày hôm nay thì cũng xin được tạm dừng tại đây. À, xin được quay trở lại trường quay với anh Kỳ Vọng. Còn theo nhóm phóng viên Đài truyền hình Việt Nam đã có mặt tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, cơn bão số 3 đã gây ra những thiệt hại ban đầu tại đây. Và lúc này chúng tôi cũng đã nối được à, điện thoại trực tiếp với phóng viên Liên Liên. À, xin mời chị Liên Liên với những thông tin chi tiết. Vâng, à, xin chào anh Kỳ Vọng. Hiện nay thì do ảnh hưởng lượng mưa và cường độ gió lớn, vì vậy thì tại tỉnh Quảng Ninh đang bị mất điện trên diện rộng. Ờ, ghi nhận tình hình thiệt hại đến thời điểm bây giờ thì ở thành phố Móng Cái đó có gần khoảng 1.000 hecta lúa bị dập đổ. Ờ, cường độ gió lớn cũng đã khiến 10 nhà ở thành phố Móng Cái bị tốc mái. Người dân ở những ngôi nhà này hiện đã được di rời đến nơi an toàn. Hiện các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ninh như là Tiên Yên, Hải Hà, Đồng Hà đang mưa to, tuy nhiên vẫn chưa xuất hiện địa phương nơi đây thì đang tập trung theo dõi để lên phương án di rời người dân ở những khu vực có khả năng sạt lở đất. Tuy nhiên mưa đang rất to nên ở các địa phương như là Vân Đồn, Tiên Yên, Hải Hà, Đầm Hà vẫn chưa thể thống kê được tàu thuyền có bị ảnh hưởng do con đập hay không. À, bây chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về cơn bão số 3 trong những bản tin tiếp theo. À, bây giờ thì xin mời anh Kỳ Vọng tiếp tục với bản tin ạ. À, vâng, còn tại Hải Phòng, một trong hai địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 3. Thời điểm này có những thông tin gì mới? Phóng viên Đài truyền hình Việt Nam đã có mặt tại Hải Phòng cho biết là đến thời điểm này, Hải Phòng chưa ghi nhận thiệt hại nào về người và tài sản, nhưng trời vẫn đang mưa to gió lớn. Trên đường phố đã có những cành cây, thân cây gãy đổ, đường phố rất vắng người qua lại. Các nhà hàng kinh doanh dịch vụ du lịch đều đã đóng cửa từ sớm và chẳng chống ứng phó với bão. Theo thông tin từ Ban Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện đảo Cát Hải, hiện gió đang giật cấp 11, rít mạnh và mưa rất dữ dội, có thể làm tàu bè đang neo đậu bị va đập mạnh. Hiện tại trên toàn địa bàn Cát Hải đang mất điện, hơn 103 khách du lịch, trong đó có 88 người nước ngoài đã được bố trí chỗ ăn nghỉ. Gần 1.000 người dân đã được sơ tán đưa đến các địa điểm trú tránh bão an toàn. Đó là những thông tin về ảnh hưởng bắt đầu của cơn bão số 3 mà chúng tôi vừa nhận được từ Hải Phòng. Còn tại Quảng Ninh, ảnh hưởng của cơn bão số 3 thời điểm hiện tại như thế nào? Một ờ, nhóm phóng viên đài truyền hình Việt Nam đã có mặt tại Quảng Ninh ờ, cũng sẽ thông tin thêm cùng quý vị và các bạn. Xin mời những thông tin của chị Nguyễn Ngân. Vâng, ờ, xin chào anh Kỳ Vọng, xin kính chào quý vị khán giả. Cách đây 2 tiếng đồng hồ thì nhóm phóng viên thời sự chúng tôi đã di chuyển từ thị xã Quảng Yên để ra thành phố Hạ Long. Tuy nhiên thì đã không thể di chuyển được nữa bởi vì sức gió trên đường đang rất lớn. À, mặc dù ở khu vực mà chúng tôi đang đứng đây là cây xăng trên quốc lộ 18 và đây là một nơi an toàn với chúng tôi. Thế nhưng mà theo những ghi nhận cũng như theo những cảm nhận của chúng tôi thì ở ngoài đường sức gió đang khoảng ờ, trên cấp 10 và cũng ngay tại ờ, cây xăng này ở thời điểm này đang có rất nhiều những xe tải trọng lớn đang đỗ lại tại đây. Cầu bãi cháy cách đây 20 cây số hiện đã cấm lưu thông. À, vâng, đây là những hình ảnh mà nhóm phóng viên chúng tôi uh, ghi lại uh, cách đây ít phút đường xá ở trên đường thì rất vắng lặng Người dân thì ờ, do đã thường xuyên cập nhật những thông tin về hướng đi cũng như tình hình cơn bão nên đã ở trong nhà để có thể đảm bảo an toàn về tính mạng cũng như giảm thiểu thiệt hại về tài sản. À, và cũng ở trên ờ, đoạn đường từ thị xã Quảng Yên ra đến quốc lộ 18 thì đã xuất hiện hiện tượng cây đổ gây ách tắc giao thông và trên toàn tỉnh Quảng Ninh hiện thì đã cắt điện trên diện rộng nhưng ngay tại cây xăng chúng tôi đang đứng ở đây thì đã buộc phải chạy máy nổ Ờ, ở đây thì cùng với ờ, chúng tôi thì ờ, có những lái xe đường dài như anh Bon, anh là lái xe của tỉnh Khánh Hòa. Hôm nay đã là ngày thứ ba trong hành trình của anh và anh đang trên đường trở về từ thị xã Móng Cái. Nhưng mà vào 6 giờ tối ngày hôm nay thì anh đã dừng lại đây trước những cái thông tin về tình hình của cơn bão. Vâng, xin chào anh ạ. Và như vậy là đến thời điểm này thì anh đã ở đây 4 tiếng đồng hồ rồi những cái ghi nhận như của anh như thế nào về cái sự biến đổi thời tiết từ chiều đến giờ ạ? ở ờ, từ lúc mà sáng sớm đến đây thì ờ, thời tiết vẫn nắng bình thường nhưng mà độ khoảng mà tới ờ, khoảng 2 giờ chiều thì thời tiết tự nhiên trời nhiều mây và gió có gió mạnh và đến lúc mà thấy gió mạnh quá cho nên anh em quyết định là bắt đầu đi xuống đi xuống là tới thành thành phố Hạ Long này là độ khoảng 5 giờ đến 5 giờ rưỡi bên anh em quyết định về ăn cơm cơm mà thấy gió mạnh quá thôi giờ ghế và cái chầu này để đục đỡ để tránh bão chứ nếu mà đi về sợ gió mấy là anh em không đảm bảo được sự an toàn cho anh em được cho nên là anh em về đây đã được được bảo. Rõ ràng là cái hành trình mà chở hàng của anh về Khánh Hòa có thể bị ảnh hưởng thế nhưng mà việc đảm bảo an toàn tính mạng cho mình ở thời điểm này vẫn là quan trọng nhất đúng không anh? Đúng rồi. Vâng đúng rồi à. Tại vì nếu mà đi về, nếu bây giờ đi về luôn á thì ờ, trong đêm nay gió mấy thì đi thì không đảm bảo sự an toàn cho nên là đi chẳng thể đi chậm một tí nhưng mà về để bảo cái sự an toàn tính mạng về xe cộ là đó, đó là điều tất yếu cho, cho mình thôi Vâng ạ, vừa nãy thì tôi cũng có để ý thấy anh có gọi một cuộc điện thoại về nhà cho vợ và hai cô con gái còn rất nhỏ ở nhà và anh có thể nói một chút về cái cái thông tin về cái cuộc gọi vừa nãy của anh có nói gì về uh, tình hình của bố cũng như của của anh ở thời điểm này không ạ? Vâng, à, từ lúc mà đầu giờ chiều thì tôi ờ, để thấy trời tuyết ờ, đây thôi để đợi bất thường cho nên là tôi điện về nhà thử hỏi là ở ờ, trong đó thì có gió mưa như như ngoài này không là vợ ở nhà thì nói là thì ở trong đó trong đó là thời tiết vẫn nắng bình thường và mọi thứ vẫn ổn định chứ không có gì hết cho nên tôi cũng có phần nào là yên tâm hơn là ở đây tôi được ở đây để tính bảo để từ từ về đỡ để mở xe ăn đau cho mình hơn vâng ạ rất có thể ở thời điểm này vợ và hai con của anh đang xem tivi anh có muốn nói gì để mọi người an tâm không ạ à, tôi muốn nói là à, anh ở ở đây thì chú bảo an toàn là không có điều gì hết cho nên em và vợ vợ con ở nhà thì yên tâm hơn là không có việc gì phải lo hết cả cho nên điều đó ờ, đỡ ờ, cái gì đỡ qua cơn bão này rồi thì anh sẽ đi xe của anh thì sẽ đi về không sợ hết Vâng ạ, xin cảm ơn anh Bon và mong anh sẽ có những cái hành trình phía trước vẫn rất là thuận lộ bình an. Thưa quý vị khán giả là theo những thông tin từ ờ, chính những lái xe đường dài đang đỗ lại tại trạm xăng này thì ờ, phải đợi đến ờ, vào khoảng đến 4 đến uh, 5 giờ sáng ngày hôm nay thì Ờ, ờ, vào sáng ngày mai khi mà ờ, cơn bão đã chắc chắn là đi qua cũng như là tình hình thời tiết dịu xuống thì những lái xe này mới tiếp tục hành trình của mình như vậy là rõ ràng với những cơn bão thì việc nắm những cái thông tin cập nhật thường xuyên về tình hình hướng đi cũng như là về diễn biến của cơn bão và nêu cao tinh thần cảnh giác và đề phòng những cái thiệt hại của bão sẽ đóng một vai trò rất quan trọng trong việc giảm thiểu thiệt hại vào cơn bão số 2 vừa rồi mặc dù là tâm bão nhưng tỉnh Quảng Ninh đã không có thiệt hại về người thiệt hại về tài sản không đáng kể chúng tôi sẽ có những cái thông tin về ờ, tình hình ờ, thiệt hại có thể xảy ra với ờ, các địa phương trên tỉnh Quảng Ninh trong những bản tin thời sự tiếp theo. Xin mời quay trở lại trường quay với anh Kỳ Vọng. Xin kính chào quý vị khán giả. Các phóng viên của Đài truyền hình Việt Nam đang có mặt ở nhiều địa điểm của tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về ảnh hưởng của cơn bão số 3 tại những địa phương này trong những bản tin cập nhật tiếp theo. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Kính thưa quý vị, để chủ động ứng phó với bão số 3, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã có công điện yêu cầu chỉ huy các cơ quan đơn vị chỉ đạo giúp đỡ các địa phương ở những vùng chịu ảnh hưởng của bão, sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, tham gia cứu hộ cứu nạn. Phóng viên chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với Trung tướng Phạm Hoài Giang, Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Tránh Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Tại đây thì Trung tướng Phạm Hoài Giang, Cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn sẽ thông tin thêm cho chúng ta về những cái phương án để ứng cứu đối phó với cơn bão số 3 đang đổ bộ trực tiếp vào Quảng Ninh. Thưa ông là cơn bão số 3 với cường độ rất mạnh đang đổ bộ trực tiếp vào Quảng Ninh. Vậy thì Ủy ban tìm kiếm cứu nạn đã chuẩn bị các phương án như thế nào để bảo vệ tính mạng và tài sản của, của người dân cũng như là các cái công trình công cộng ở tại Quảng Ninh ạ? À, để à, chủ động ứng phó với các tình huống đột biến mà có thể À, bão số 3 gây ra. Thì à, Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã chỉ đạo các cái bộ ngành địa phương à, chủ động làm công tác chuẩn bị về lực lượng và phương tiện sẵn sàng cơ động ứng cứu trên các hướng. đặc biệt là đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng chuẩn bị ứng cứu trên hướng biển chủ yếu là lực lượng của tại chỗ của Hải Phòng và Quảng Ninh. Thì ngoài ra thì đã bố trí sẵn là 8 ờ, tàu ờ, trên hướng Quảng Ninh gồm là hai tàu của Hải quân, hai tàu của Cảnh sát biển và 4 tàu của quân khu 3. Và trên hướng Hải Phòng thì ờ, bố trí 9 tàu, à, trong đó có 8 tàu của Bộ Quốc phòng và một tàu của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hải Việt Nam để sẵn sàng cơ động ứng cứu trên tuyến ven bờ à, khi có tình huống mà nhân dân ở trên các lồng bè tròi canh thế rồi là khu neo đậu tàu thuyền bị nạn thế còn à, trên đất liền thì ngoài lượng tại chỗ thì đã chỉ đạo bố trí các lượng cơ động ứng cứu bảo đảm cho cái nhiệm vụ sập đổ công trình và bảo đảm giao thông. Vậy thưa ông thì đến thời điểm hiện tại vậy phương án di dân tại tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra như thế nào ạ? À, theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thì à, đến 17 à, giờ chiều nay cơ bản là nhân dân trên các lồng bè trời canh đã được sơ tán triệt đề. Đấy. Chỉ còn một số ít thì là các lực lượng chức năng đang tiếp tục là vận động Ờ, và như là đưa bà con về vị trí an toàn. Vậy xin ông có thể cho biết sự phối hợp giữa ủy ban và các cái cơ sở ờ, chỉ huy tiền phương trong công tác ờ, thông tin liên lạc cũng như là đối phó với những tình huống bất ngờ đang xảy ra. Có thể nói là đến giờ phút này thì cái việc tổ chức thông tin là bảo đảm cho chỉ huy chỉ đạo các lực lượng là thông suốt giữa trung tâm chỉ huy điều hành của ủy ban quốc gia chống nạn với ban chỉ huy phòng chống lụt bão tìm kiếm nạn tỉnh Quảng Ninh của quân khu 3 của hải quân của cảnh sát biển vùng 1 và vùng hải quân một thế và như vậy là của cái tổ công tác của ủy ban quốc gia tiếng nạn và ban chỉ đạo phòng chống bão trung ương là thông tin lạc thông suốt xin cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi ạ Phần cuối bản tin, phóng viên Mai Ngọc đang có mặt tại Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về cơn bão số 3. Xin mời chị Mai Ngọc. Xin chào anh Kỳ Vọng. Thưa quý vị và các bạn, à, bây giờ đã là hơn 22 giờ và tôi vẫn đang có mặt tại Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương. À, có thể thấy rằng là không khí làm việc ở đây vẫn đang hết sức khẩn trương và nghiêm túc. À, những thông tin về cơn bão số 3 vẫn liên tục được cập nhật theo từng phút. À, và ngay bây giờ thì bên cạnh tôi là ông Nguyễn Hữu Hải, trưởng phòng Dự báo Khí tượng Hạn vừa Hạn dài thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương. Ông sẽ đưa đến chúng ta những thông tin mới nhất về cơn bão số 3. Vâng, xin được chào ông ạ. Thưa ông, vậy là bão đã chính thức đổ bộ À, ông có đánh giá gì về đặc điểm đường đi cũng như là diễn biến của cơn bão số 3 lần này? Kính thưa các bạn xem truyền hình, kể từ kể từ khi hình thành đến giờ phút này là đổ bộ Quảng Ninh thì chúng tôi có ba cái nhận xét sơ bộ như sau. Cái thứ nhất là khi bão đã hình thành ở ngoài Tây Bắc Thái Bình Dương thì bão mạnh lên rất nhanh, trong 24 tiếng đồng hồ mà mạnh lên đến 5 cấp. Sau đấy bão di chuyển rất nhanh và với cái di chuyển nhanh thì kèm theo đấy là bán kính gió là rất là rộng đấy là ba điểm chính mà đến giờ này chúng tôi giảm tắt được À, vâng, có thể nói rằng là cơn bão đã di chuyển nhanh và vùng bán kính của nó, vùng bán kính gió mạnh thì còn rất rộng lớn nữa. À, vậy thì thưa ông, theo trung bình à, về những cái cơn bão mà đổ bộ vào Bắc Bộ ở nước ta thì liệu rằng là cơn bão này đổ bộ vào tháng à, bây giờ đã là tháng 9 rồi, như vậy thì là có phải là dị thường không? Và trong quá khứ thì đã từng bao giờ xảy ra những cơn bão như thế này chưa ạ? À, nếu nói đúng ra thì đấy là không phải dị thường mà nó trái quy luật theo đúng quy luật thì tháng 9 này là bão sẽ vào cái vùng Bắc Trung Bộ nhớ đến giờ này nó vào Bắc Bộ thì đấy là trái với quy luật nhưng những năm trước đây bão xuân Tinh và bão Hải yên đã vào Bắc Bộ vào tháng 10 và tháng 11 thì như vậy là cũng phải là dị thường mà là trái quy luật. Vâng um, uh, nó không phải là quá dị thường mà chỉ là thường là đến chậm đến chậm hơn so với cả cái quy luật thôi đúng không ạ uh, thế nhưng mà uh, chúng tôi có thể thấy rằng là gió của nó khi mà cập bờ vẫn rất là mạnh đó là cấp 9, cấp 10 và ngay cả ở thủ đô Hà Nội lúc này thì chúng ta có thể thấy là những cái cơn gió và những cái lượng mưa thì khá lớn rồi uh, vậy thì thưa ông người dân đang rất là quan tâm không biết được rằng gió mạnh như thế này sẽ còn duy trì trong vòng bao nhiêu lâu nữa à, như vậy nếu à, khoảng 3 à, đến 4 tiếng đồng hồ nữa thì gió sẽ bắt đầu giảm dần thì chúng ta cũng biết là khoảng 20 đến 30 km thì như vậy là do ma sát với địa hình thì nó sẽ giảm một cấp thì như vậy là trong vòng khoảng 3 à, tiếng đồng hồ hoặc à, đến 4 tiếng nữa thì như vậy là sẽ chuyển thành vùng thấp thì như vậy là gió sẽ giảm dần thì lúc ấy là khả năng mưa nó sẽ tăng lên vâng. ờ, gió giảm và mưa thì lại tăng lên ờ, cái cái lượng mưa mà chúng ta dự báo thì theo ông nó sẽ vào khoảng là bao nhiêu mm ạ thì uh, chúng tôi đã dự báo rồi tức là uh, cả Bắc Bộ thì khoảng 100 200, cái vùng mà bão đi qua thì 200 300 có điểm còn cao hơn do ảnh hưởng của địa hình. Thì có một điểm nữa là cái vùng phía Tây có thể là mưa nó thời gian nó dài hơn của phía Bắc Bộ này vì lúc đấy bão nó đi còn để suy yếu và đi chậm hơn. Vâng, xin cảm ơn ông. À, thưa quý vị và các bạn, à, vậy là bão đã chính thức cập bờ. Ờ, nó đã đổ bộ vào địa phận đất liền của tỉnh Quảng Ninh vào lúc 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 buổi tối ngày hôm nay. Ờ, có thể nói rằng là cơn bão số 3 này là một cơn bão đã đến chậm khi mà vào Bắc Bộ. Tuy nhiên thì có thể thấy nó rất đặc biệt. Bão đã tăng cấp rất nhanh, trong vòng có 24 tiếng thôi mà nó đã tăng tới 5 cấp và tốc độ di chuyển thì được nhận định là có lúc là trên cả 35 km một giờ. Hoàn lưu gió mạnh của nó thì rất rộng từ 300 đến 350 km, kể cả khi là đã cập vào bờ của tỉnh Quảng Ninh rồi nhưng mà gió của nó vẫn là cấp 9, cấp 10 và có lúc thì vẫn giật tới là cấp 11, cấp 12. À, ờ, và theo như chúng tôi ờ, được biết thì phải trong vòng 3 ờ, đến 4 tiếng nữa thì gió mạnh với giảm bớt. Tuy nhiên sau khi gió giảm thì lại là một lượng mưa lớn đổ xuống dồn dập. À, vì vậy à, theo như những à, điều của các chuyên gia ở đây đưa ra thì bà con và mọi người nên hết sức phòng tránh là trong vòng đêm nay hay là dạng sáng mai chúng ta di chuyển ở ngoài đường hay ra khỏi nhà. Thế còn về lượng mưa theo như chúng tôi được biết thì ở khu vực đồng bằng mưa sẽ kết thúc vào đến tầm trưa mai thì mưa sẽ bắt đầu ngớt. Còn đối với khu vực vùng núi Tây Bắc Bộ thì phải đến trưa ngày kia mưa mới có thể giảm được. Vâng, đấy là những thông tin mới nhất mà chúng tôi có được tại Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương. Còn bây giờ, xin được trở lại với trường quay. Vâng, đó là những ờ, thông tin ờ, chi tiết mà chúng tôi nối trực tiếp từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương. Và thông tin này cũng đã khép lại bản tin cập nhật về cơn bão số 3 của Đài truyền hình Việt Nam. Và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về cơn bão số 3 trong những bản tin tiếp theo. Xin tạm biệt quý vị.